Hello Thì mấy bạn có biết lý do vì sao mình lại bảo Sammy Kairon với lại Simi là Bảo Mẫu không? Thì đây mình sẽ cho bạn xem nè Tên tên tên Các bạn thấy nhà mình có gì đặc biệt không? Nhà mình có gì đặc biệt không? <laughs> Hôm nay tụi wow. mình không làm Youtube tụi mình làm giữ trẻ mọi người ơi Ôi, đúng rồi hôm nay bọn mình sẽ không làm youtube nữa mà mình sẽ chuyển qua làm giữ trẻ mọi người à nhưng mà không phải một đứa trẻ mà mình sẽ giữ một trăm đứa trẻ luôn nhưng mà không phải đứa trẻ bình thường nha hôm nay bọn mình sẽ giữ một trăm đứa trẻ quái vật tên tên tên tên wow. là dạ, chưa chắc chắn mấy bạn nào cũng đã xem video 100 đứa trẻ của mèo Simmy rồi đúng không? Nhưng mà video của mình cũng là 100 đứa trẻ nhưng khác Simmy ở chỗ là đứa trẻ là quái vật thai. Đó, em bé quái vật nha mọi người nha. <laughs> Tôi Đấy. Tôi tách nhà. Tôi thích không, không? Đấy. Ờ, Thì à, mình đặc biệt dễ sợ. Mình mới vừa đầu tư rất là nhiều tiền để xây cái nhà của mình thành cái nhà trẻ như thế này nè các bạn. Đó. Và mấy bạn có thấy đằng sau lưng của mình có gì không? xin giới thiệu với mọi người. Đây chính là một cánh cổng Husky mọi người ạ à. Đấy ở trên đây có hình của mấy con Husky nè thấy không Đấy Đây chính là cánh cổng của Husky Thì tại sao có cánh cổng Husky ở đây Thì chắc bạn đọc tiêu đề bạn cũng biết rồi Hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau đi tìm em bé Husky Để đem em bé đó về gọi là nhà trẻ quái vật của chúng ta nha Đấy Cho nên mình đã chuẩn bị cái cổng này ở đây Nhưng mà bạn cũng biết rồi Đã là em bé quái vật thì không có chuyện dễ dàng có thể kiếm được Cho nên bọn mình sẽ phải vượt qua rất là nhiều thử thách Mới có thể đem được em bé gọi là quái vật Hất ghi về đây Cho nên các bạn hãy nhớ like, like, like, like, like cái video này Và đừng quên hãy nhấn Đúng, Đúng rồi Đăng ký kênh, ủng hộ cho mình và tất cả thành viên của Hero Team nữa nha Còn bây Mấy giờ thì... mà nhiều á là sẽ có tới video tập 2 nha Đúng rồi, rồi. nhiều vô Video này mà được uh, à, 20.000 like đi Ừ 20.000 like sẽ có tập 2 nha Đấy, ok ừ. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào trong cái cánh cổng Huggy này và cùng nhau kiếm em bé Huggy nha mọi người mọi người đồng ý không let's go ok, okay. let's go rồi bây giờ à, mọi người vô trước đi à, tôi vô sau tôi tôi tôi cho tôi, tôi quay cảnh mọi người vô đó vô rồi ok vô nè rồi chúng ta cùng nhau đi kiếm em bé Huggy quá vật nào Hay à Ui Ui cái gì Ê, Cái gì mà sao rơi xuống lắm à Ôi sống chết của eo luôn ơi trời ơi là trời mấy bạn ơi nguy hiểm quá đúng là ngôi nhà của Husky hơi bị nguy hiểm luôn bạn ơi vừa nhảy qua cái thôi rơi xuống lava ủa mà cái này cái này là gì đây à thì ra là một cái bẫy ở trong nhà của Husky mọi người ơi ui, ui mọi người mọi người mọi người nhìn nè nhìn nè ừ. ở chỗ này nguyên một cái mặt của Husky luôn từ từ để tôi chỉnh trời sáng lên xíu cho mấy bạn xem nha à. à, trời ơi cái gì con hất đi nó cười như thấy ghê quá à. trời ơi trời ấy bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải vào trong cái ngôi nhà hất ghi này để bắt được con hất ghi con đem về nhà trẻ của mình các bạn để tôi xem cái bẫy đầu tiên là gì đây à, trời ơi mọi người ơi nhìn nè mấy cái lóc kim cương nó xuất hiện sao nó biến mất nó xuất hiện xong biến mất nè à hình như chỗ này là phải bắt cua á mọi người tôi thấy cái này khó nè cho nên tôi xuân phong đời xuất xin mê nhảy trước cái gì kỳ vậy trời ơi tỉnh lào cái này dễ cái này mũi nha cái gì vậy cái gì cái mũi ừ. châu phi hay mũi gì ừ, mũi châu phi rồi mũi nha hay lắm lấy em lặp lại cho gì đó mũi là đặt cây ơi thiền à. đây cay mệt quá xin mi cặp lại à, lượt cây nè cay cay cay đưa múa cho mọi người coi nè ấy cay à, thấy chưa thấy chưa thấy quá cái gì vậy Trời yeah. Dạ. ơi là trời, mọi người ai cũng gà bắp hết. Ui gì? Ui ghê. Ui hay quá luôn mọi người. Trời ơi. Cái ơi là cái, ông làm như vậy là chết rồi. Ông thấy ông Simmy còn qua được mà hai đứa mình không qua được mà mất mặt đàn ông quá, không được được. Coi coi tôi nè, coi tôi nè. Sam, coi phong nè, phong thể dạ. hiện cho Sam coi nè. bạn coi tôi là cay dạ. à từ từ từ để để cho cái bài lóc nó xuất hiện lại đã đấy nó xuất hiện này nhảy quá huy huy ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ui ai vậy từ từ tôi cũng canh rồi đến lượt sam á sam ơi cố lên huy huy từ từ thôi từ từ thôi bình tĩnh cứ bình tĩnh từ từ thôi đó ờ, hay quá rồi đến lượt cay đến lượt cay đến lượt cay cố lên cay rồi ơi ok được rồi ok bây giờ nó reset lại mình nhảy liền nè Simmy còn qua được mà cay không qua được là nhục lắm đó nha cay trời trời ui hay quá hay quá ok cuối cùng thì bọn mình cũng đã vượt qua được màn một rồi kết thúc video tại đây bye bye gì vậy? Trời, giỡn giỡn giỡn vẫn còn vẫn còn trời ơi cái này là ngôi nhà của Husky mà đâu có ít bảy vậy được chúng ta qua cái căn phòng tiếp theo coi xem coi lại gì đây ui cái gì vậy tại sao là la lava hoài luôn vậy ủa, ủa? sao hoa được trời trời ơi cái này xuống à, lắm à, bật lớn quá mà Chứ đừng nói mình phải biến thành người lửa mình mới qua được nha Alo ờ ừ, đúng rồi tôi không biết sao chỗ này không thấy cây cầu cũng không thấy cái dây nào để mình đu qua luôn á Này là city đúng không? Cái này là lừa thôi, cái này city nó uống thử đây. À, uống thử nè, không uống nè, không uống nè, tôi uống đầu, không uống nè, tôi nhấn đầu Trời ơi trời Uống nè, uống quá tôi Ờ ơi mấy bạn ơi, cái này là cái này là bảy lava không thể nào mà qua được đâu mà cái này còn là lava thật nữa làm sao qua được bọn mình là người mà đâu phải là quái vật lava làm sao mà bơi được trời Ủa, cái này cũng phải được nó có cái gì bay bay gì nè ờ nó có gì hơi ờ, hỏi rồi ôi ôi mọi người mọi người à ờ. thì ra ở bên dưới này nó có một cái máy quạt chúng ta có thể bay lên được mọi người ơi qua đây qua đây qua đây ôi xịn vậy ôi thấy bạn cái gì vậy mình nặng quá tôi dậy cái là tôi té rồi má ơi Ui đi khỏi nha Nhìn cái lần khói mà biết nha Tôi từ. tiếp bà rò quá Tôi đi qua được luôn nằm mọi người thấy không Đó đó Trời ơi xịn quá xịn quá Ai Ôi trời ơi rồi rồi xong tôi té rồi rồi xong tôi mới vừa nói tôi hay xong tôi té luôn Trời ơi mười điểm à, Khó khó khó khó các bạn biết gọi đây là gì đây đây gọi là đang chơi đùa chơi chơi chơi chơi đùa cái gì vậy cay tại sao cay đẩy mình trời trời mình tưởng đâu là bây giờ mình bay thẳng qua kia là được luôn chứ Hả? không được không được dạ. bây giờ nè cay cay nghe hả phong nè cay cay cay cay phải nhìn hiểu không nó có mấy cái khói màu trắng nè cay phải coi chỗ nào có khói trắng cay bay theo hiểu không ui xô gà gà ôi trời ôi rồi ôi rồi sao sao sao vẫn vẫn vẫn vẫn vẫn được tôi vẫn lên được tôi vẫn lên được cái này là phong à. đang múa lửa trên không đúng rồi phong đang múa lửa trên trời nè thấy không đó đó đó tự qua nhỏ kia xong mình học được từ chưa có lửa sim simi đẩy mình sim trời đẩy oh, còn đâu Rồi xong Timmy lại chết rồi Ok ok không sao không sao không sao Còn tôi với Sam Tôi với Sam qua được Tôi với Sam qua được Ê Ê Ôi Ui Ui Ui Đi từ từ Đi từ từ Đi từ từ mình qua được rồi Mình qua được rồi Mọi người ơi cố lên mọi người Ủa cây non đâu rồi mình, à, mình đang ờ, tắm ờ, tí đó bà mình đang ờ, tắm suối nước nóng tí mình thấy cây non Timmy nãy giờ té hơi nhẹ ơi Sam ơi hai đứa mình bà rồ quá chứ sao nữa trời trời tôi là dân bà rồ rồi á tôi đi lần qua ai cho tôi chứ bà rớt rồi trời ơi té nữa cây ron thời trời luôn. ơi sao nó khó như vậy ta tại cái này màu đỏ chứ phải như cây quạt tắm vậy trời trời cái này lava đó cay mất mặt đàn ông con trai quá cay ơi mình trời. cũng thấy mình mất mặt quá trời đất ơi Simi qua tới đây nè, cay là cay, trời là trời. Của anh Sim, của anh Sim. Sim mà quay đây được là sim hơn cay rồi. Của anh Sim. Ờ, cay quá. Sao qua được? qua được chứ tại vì cay không khéo léo quá cay cố lên cay nhanh lên nhanh lên trời ơi sao mình không thấy một cái mực trắng hết trơn vậy cố lên cố lên cố lên ui ui cố lên chậm chậm thôi chậm chậm thôi từ từ thôi cố lên gì vậy sao mà ông té hoài vậy cay ủa giờ mình nên bình tĩnh bây giờ okay, nè bạn bạn cứ chậm chậm chậm chậm thôi chậm chậm thôi cố gắng nhìn coi khói nó bốc lên từ hướng nào chậm chậm thôi rồi ok bạn ơi mình thấy rồi bạn ơi bạn đợi một tí nha đợi mình đợi bơi qua đây à cố lên cố lên cố lên ôi đó bắt đầu bắt đầu được rồi nè bắt đầu quen rồi nè quen rồi nè cố lên cây được bờ rồi đó bắt bờ rồi đó <laughs> sao mình thấy Kairon mình thấy thương quá bạn ơi từ nãy giờ té mấy chục lần luôn à, coi chừng coi coi à. coi coi coi chừng coi chừng nha chỗ này có có chỗ quẹo nha coi chừng nha ok ok ok cố lên cố lên cố lên sắp sắp sắp qua được rồi sắp qua sắp qua qua được rồi cố lên cố lên yes qua được rồi trời ơi trời đỉnh quá đỉnh quá rồi ok luôn con thất kia vô duyên đó trời ơi nó điều đánh, mình nó xua nó, nó đánh sai rồi đánh nó đánh nó Ủa, đánh rồi đâu Ủa, mày, mày, mày, mày, mày hả kỳ mày hất kỳ hất kỳ là cái hất kỳ lớn còn mày hất kỳ con mình cần kiếm hất kỳ em bé cơ Ủa, trời, mày không biết tụi tao là là hội chơi chơi hội đồng hả mày mày ôi thời luôn á cái chỗ này là chỗ nào mà nguy hiểm dữ ta vừa mới bước vô cái nguyên con hất kỳ chạy ra luôn ôi trời ơi ôi trời ơi trận đó nha bây giờ bây giờ mọi mọi người mọi người đi theo tôi đi chậm chậm thôi nha coi chừng á đi qua đây qua đây đâu rồi chậm chậm nè chậm chậm cẩn thận nha trời ơi ấy da đừng đi ra đi ra đừng đừng đừng đừng đừng đẩy tôi đừng đẩy tôi đừng đừng đẩy tôi đừng đẩy tôi đừng đừng đừng còn một trời ơi ủa, ủa, con gì quýnh tôi vậy ôi chết rồi mọi người ơi tính ra cái căn phòng này á nguy hiểm lắm không phải là muốn vô được là vô đâu bây giờ bọn mình phải có vũ khí có ai mang vũ khí gì không súng hay là kiếm gì cũng được có ai không ủa nhưng ừ. tôi có đeo vũ khí đâu mọi người trời ơi, cay là cay Từ nãy giờ có vũ khí mà không đưa Biết đâu, quên quên nè, đó, chia cho bọn mình. Ôi, chập cái não luôn á, Phong ơi Cái gì ok được rồi bây giờ nè mọi người nhớ nè chúng ta phải đi chung với nhau hình như cái này là cái mê cung á bọn mình không thể nào lạc nhau được đâu bây okay. giờ mọi người đi theo tôi nha tôi giỏi cái trò mê cung lắm đi theo tôi ờ chắc chưa dạ trời tôi tin được không Ê, cẩn thận nha mọi người không là lạc á có anh có anh đây đây ôi đau quá ôi cái này con hết cái này mọi người quýnh ghi nè hết ghi nè hết ghi nè ok ok Sugi Sugi qua bên đây qua đây đây cẩn thận nha rồi rồi rồi rồi à, dạ, đi coi coi coi coi coi coi coi coi coi rồi xong luôn cái gì mà cay bị cay đâm cay cay để xin đón cay nè qua qua đây qua đây qua đây bây giờ nha ở chỗ này nè nó có một con đường hình như là nó có gai ở hai bên luôn bọn mình phải chạy không qua được nghe chưa ui rồi rồi rồi vô nè thôi đi hất đi hất đi gì vậy trời em không mới đấm sao kìa trời ơi không có sao ơi phòng không cô ý đừng có xạo ông ơi trời ơi phòng không cô ý thật mà sao ơi ê đây nè đây nè để mình trả lại kiếm cho mọi người nè có ai ờ, bị mất kiếm không vậy Ê, thấy à, ông bị ông kém nè à, ok ok được rồi đi mình đi tiếp nào qua đây qua đây à, trời ơi thời luôn á tôi đứng kế bên hết đi luôn mọi người ơi cái gì vậy qua đâu qua đâu qua đâu ôi ôi ôi trời ơi ôi, nguy hiểm quá trời ơi cái gì mà cái mê cung này á nó vừa có hất mà nó còn vừa có gai nữa đại giờ nó đâm tôi quá trời lủng mấy lỗ rồi nè <laughs> ôi trời ôi hai con hất luôn nè qua đây qua đây mọi người hai con luôn kiểu này là chấn chấn thương sọ não luôn bạn ơi ê, ê, ê, ôi bên này còn con cái nè mày mày mày ui đúng tôi mọi người ơi tôi cần hất ơi cứu không có được đây đây rồi rồi ờ. Ôi trời ơi, còn mấy tim mà, còn mấy tim mà trời ơi, trong này vô đây là mất tim hết ra, luôn. Ra ra ra ra ra ra ngoài đây mọi người, ở trong đây nó vừa hẹp mà nó còn vừa nguy hiểm nữa. Bọn mình chỉ cần không để ý một tí thôi là mấy cái gai xuất hiện liền. Trời ơi, đầu qua đầu quá Qua đây qua đây mọi người, qua đây qua đây. Qua đây Sợ hả? À. Ai da, ai da, ui da. Cố lên, cố lên. Cố lên. Ờ, tôi còn hai tim mấy má ơi. Thôi bây giờ bọn mình đứng im mình cho hồi tim đi. Oh my god, trời ơi. Trời ơi, con Haki đánh cây chết của em rồi. À, <laughs> oh my god mình còn có một tim với bạn hồi nãy mà sam mới chém mình cái còn một tim luôn á sam trời <laughs> ơi trời hôm sau để tôi truyền năng lượng cho ông rồi truyền năng lượng đó <laughs> rồi truyền năng lượng đó một ngàn con cũng được ra đây tịch giết hết ra đây mọi người đâu rồi mọi người đâu rồi qua đây mọi người qua đây qua đây đây đây đây đây đây ôi ôi ôi ôi à, đâu đâu ừ. ôi con đường này đúng nguy hiểm luôn á bây giờ nè mọi người mọi người mọi người để tôi qua trước cho tôi tôi test cho tôi suy nghĩ cách coi bây giờ cách để có thể vượt qua được con đường này tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải chạy à, gọi là hình xích chắc các mọi người là kiểu che trái phải trái phải trái phải á đây để tôi làm trước cho mọi người coi nè hơi trái phải trái phải đầu hơn đúng không ta hơi hơi rồi thua rồi vậy hay quá hay quá trời ơi bạn ơi cái gì mà hai bây giờ phong sẽ nằm xuống nè ôi chưa ôi chưa ôi mọi người mọi người bò bò bò bò bò bò đi mọi người ừ, bò đi mọi người bò cái bò sim bò quá bò quá ủa rồi bây giờ cái đường nào để mình đi vô trong ủa, đây, đây bên này bên này bên này qua đây mọi người ơi qua đây qua đây chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo nào ha nếu như mà theo tôi nghĩ á, thì đây chắc chắn là một con map mà chúng ta sẽ phải đua xe gọi là bắt cua lên trên đây mọi người ạ à. chúng ta không thể nào bắt cua như người bình thường bắt cua bằng chân được mà chúng ta sẽ phải bắt cua bằng xe đây ui cái này lạ nha trời ơi chuyện lạ việt nam đúng thường thường người ta bắt cua bằng à, bằng chân bây bắt bằng xe đây đây để phong thử trước cho mọi người nè cái này là phong lần trước phong có chơi à, gọi là đua xe thử á cái gì xem ủa gì xem ủa trời ơi em em xem em trời ơi đây Được rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hướng dẫn cho mọi người cách để có thể vượt qua được con map này nha Mọi người xem mình đây, lần trước mình có thử gọi là đua thử trong video của Sam rồi, coi phong nè Huy à Ủa, ghê chưa Coi, coi, coi, coi Ghê, Racing Boy dữ ta Coi tiếp nè, coi tiếp nè Huy à, ôi, rồi xong Trời ơi trời, hay quá, búa này đó Xin lại làm lại đây, làm lại cho tôi đập cho đây vô đây vô đây trời ơi đây đây làm lại làm lại từ từ bình tĩnh không lỗi kỹ thuật xíu mọi người đã chiêu phong rồi đây bình tĩnh để phong làm lại cho mọi người coi quay ông dê xe rồi thử chưa ơi cha đó ờ, làm mất đầu nha dữ nha lần này chắc chắn là được nè coi phong nè đây mấy bạn fan coi phong này nha đây đây đây ngay từ phong phải ngắm thẳng mọi người ơi phải ngắm thẳng không được lệch hiểu không đấy qua qua đây luôn ghê quá ghê quá đỉnh quá ok tiếp tiếp tiếp mọi người cổ vũ tôi mọi người à, đã tắm quá trời ơi hay quá ok à. ok ok rồi rồi tiếp nè tiếp nè tiếp nè từ từ cái đoạn này hơi hơi khó nha đoạn này hơi khó nha mình mình lui xe là mình sẽ dễ bị rơi xuống dưới các bạn ạ ok trời ơi thảm ơi cẩn thận nha trời ơi ông ông mà không làm được em nhau quá ơi hay quá rồi combo luôn combo hai phát luôn ghê không ghê không yeah. hey. Đó, tôi quay rồi nè Ui rồi ôi Hay quá Rồi ok, bây giờ tới lượt mọi người đó mọi người Rồi cho chị em đi Đây, để chị, chị Cho chị em Rồi, sơn xe luôn Phong gà, không có xe màu <laughs> Rồi, sao tôi trước đây bây giờ bây giờ tôi đua tôi chỉ mọi người cách đua bây giờ mọi người cách đi nó là thẳng là nhìn nào nha đây đây đây Asian Boy của team này ai cũng đỉnh vậy ta Trời ơi, ông tin tí tôi lái xe lưu trong xem không? Ôi trời ơi Này đập điện, này tuổi gì với tôi Trời ơi, trời, đây, dây xe lui nè Thôi, được rồi, cấy nhiều quá bà nội Một tí nó té, bây giờ cố lên nè, quá luôn, quá luôn Trời ơi, tôi là tôi hơn ông mà nghĩ sao Xạo nè, xạo nè Thì, thì gáy Gáy nè Trời ơi sao? Hay quá rồi xong đó. Hay quá Sam ơi nhục quá đội cái cái cái cái cái cái, cái xe đầu luôn hay quá. cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa vậy? Ủa? Ủa? Ủa? Tôi chở xe luôn. Tôi chở xe luôn. Ủa? Mà ảo ma Canada vậy. Trời ơi, Trời ta ma quá, ảo ma quá. Chở xe luôn. đồ gì nè, rồi. Mau Rồi ok. Tới lượt Cai Kairon, tới lượt Cai Kairon, tới lượt Cai á Cai ơi ok mình là việt nam racing sinh boy trời ơi lôi cái đập từ từ từ từ cái đập nó nhục ơi là nhục luôn đây mình không nuôi đâu ủa trời ơi cái gì cái xe nhúng tưng tưng tưng tưng vậy không nuôi được Lỡ cái đực lỡ cái đực ai đi xe kỳ quá ha lại lại lại lại đây đây đây, rồi rồi ok rồi rồi lùi xe lại ra. Đấy, một hai ba Woo! chưa? Qua luôn rồi tiếp tiếp tiếp tiếp ha. Tiếp theo. Ấy, ấy, cha. Gì vậy vậy? Đúng đây là cái thôi. Ông để cho sim qua trước đi. Ông để cho cho sim qua trước đi nè Simi là một lần duy nhất là qua luôn nè cho ông nhục chơi nè à, cố anh Sim <laughs> buồn quá à. trời ơi lui cái xe không biết lui nữa thầy luôn có vậy mà có bằng lái xe á trời trời ơi ông ơi ông muốn solo với ngoài đời hả ok nếu ông muốn chúng ta có thể làm một ván chứ hả ván đua xe không hả đua Ây xe à. cái gì mà đua xe học bằng lái xe mà gọi là lùi cái xe cũng không biết lùi nữa trời trời đó <laughs> giờ phải trên cái xe đặt lại trời ơi gọi là skill đó Sao lên Tin là sao Ê sao, Ê, tính là cái nó sáng tạo lắm luôn á Siêu Chứ sao trời Cái này trời, cái, xe có cái này thì nó cũng hơi một tí là ăn gian mọi người Nhưng mà thôi vẫn chấp nhận được Trời chị em tôi là toàn là độc nhất vô nhị không ai sao là nó đến kim cương mà vay mà tôi chưa bưng xe đi là được ấy okay. <laughs> đúng rồi sao bằng sam được chạy sam là ờ, chở xe luôn cái xe chở sam gì sam mi á thì sam mi gọi là bưng nguyên cái xe chạy luôn còn sim là mỗi lần mà lui xe là sim phải khinh cái xe để gọi là quay đầu Ủa rồi tính ra sim ơi tính ra chị mình nữ tính chứ ha vậy mình nữ tính vậy rồi ok hay lắm đấy lượt cây đó rồi ok cây làm lại nè đấy cha đấy lui xe lại Siêu hiểu lý do tại sao cay không ờ, chưa có bằng lái xe nha Thầy luôn á cay, Tôi thề luôn á, tôi nhục nhã khi mà được làm bạn với ông luôn cay. cay ơi, cần chị xuống xong cay leo đầu chị chị chở cho ông cay chứ chị thấy nhức mắt quá cay ơi Trời ơi Hèn gì Không không, nhất định phải làm được, đấy Rồi xong Cố lên, cố lên, cố lên. cũng thấy mệt thấy không? Mình tự ve xe chứ mà mình không thèm khinh xe như như, như mấy bạn Trời gái. ơi, Đúng tôi rồi, là hay tôi ve thôi nhưng mà tôi tôi tôi, tôi bưng à, vẫn lái được chứ bộ. Cố lên cài, cố lên. Hay à. quá. Chạy thẳng thôi, đừng lạng đâu hết, chạy thẳng thôi là được. Nãy giờ mình múa tí thôi Vậy mà hội chị em tưởng mình gà thiệt à, hay, quá, hay quá, hay quá Combo hai phát luôn, đỉnh quá Hay quá Yeah. Trời ơi, cây đon vừa có một pha thể hiện vô cùng đỉnh cao các bạn ơi Nhưng mà hơi tốn thời gian xíu Ừ ok, không không sao, nói chung là qua được là được rồi Ok, thì bạn thấy ai là người đua xe đỉnh nhất thì nhớ comment xuống dưới cho mình biết nha Còn bây giờ chúng ta cùng nhau đến với căn phòng tiếp theo nào mọi người ơi Ok, let's ừ. go Ủa? Ui, cái gì đây? Ủa? Ủa gì vậy? À, ui trời, trời ơi, bên dưới này có nước nè mọi người Nhảy, nhảy, nhảy, nhảy, nhảy Đâu rồi? Ui ôi Hay quá, hay quá Ủa, cái gì? Sao cái phòng này nhìn dễ thương vậy? Mấy con thích ghi nhìn thấy yêu vậy? Ủa? Đi đang ngại ngùng nè. Ủa gì vậy? nó để hai cái tay của nó kiểu gọi là ngại ngùng nè mọi người trời oh my god trời ơi trời nhìn đúng dễ thương luôn á ủa nhưng mà khoan mọi người ơi tính ra là bọn mình vào trong căn phòng này để bọn mình đi kiếm con Huggy gọi là à, con nít mà tại sao từ nãy giờ không thấy đâu hết ta mọi người có thấy con Huggy em bé đâu không ủa gì kỳ vậy ơi tôi có thấy đâu có cái nào không bào lộn chỗ hay sao mấy nè nhìn hồi chưa có đâu ờ, lộn chỗ đâu mà lộn chỗ tính ra cái phòng này nè bà nhìn đi nó in hình của con Huggy nè chắc chắn là nhà của nó đi ủa đây nè mọi người mọi người bên đây nè bên đây nè bên đây nè hình đây nè thấy rồi nha thì ra từ nãy giờ nó núp ở trong đây nè mọi người trời ơi trời trời ơi đâu nhìn nè ôi nó quay qua kìa ui Trời ơi, nhìn của teo vậy? Trời ơi, gì mà teo á. nhìn nó bé tí tẹo, nhìn đáng yêu dưới ta. Trời ơi, bạn nhìn nè, con Husky nó bé tí tẹo luôn mọi người ơi. À, <laughs> à, Husky ơi, Husky ơi, anh nói em nghe nè. Bây giờ á anh đang có một cái nhà trẻ, có 100 người bạn lận, không biết em có muốn về nhà trẻ của anh chơi không? Muốn không? Bé ơi. ui nó, nó, nó nhảy tưng tưng nè, hình như nó muốn hay sao á. Ủa nó chạy đâu vậy? Ôi ơi, nó Ủa chạy đâu vậy? Ủa, Ủa chạy đâu vậy? Ủa, Ủa em ơi. Ủa nó làm à, gì vậy? tôi biết rồi, hình như nó sợ sao nó không dám đi gần mình nè. ờ, nó nó sợ hả? Thôi yên tâm đi, một tí nữa mình chơi chung nó nó hết sợ à. Ủa nhưng mà đi đâu người ta làm gì ở giữa phòng vậy? Ủa? Ôi ờ, không biết. Trời nó đòi cái gì á Phong, hình như nó đòi một cái gì đó kìa. Ôi, ôi, ôi cái gì? Cái Ôi, ôi, ôi, Cái gì mà hồi nãy nó còn bé tí tẹo vậy? To đùng vậy? Cái gì kìa? Ôi, ôi, ôi. nó là em bé đó nhưng mà hình như nó có phép thuật nó biến to sao mọi người ơi chạy đi mọi người ơi đuổi kìa Ôi Phong ơi Bây giờ mình nghĩ là chúng ta sẽ phải sử dụng cây kiếm để chúng ta đánh nó thôi không được, không được, chúng ta không thể nào dùng kiếm đánh nó được đâu Bởi vì nó là em bé Chúng ta không thể nào đánh nó, đánh nó là tổn thương cái nó làm sao mà mình Vậy chứ giờ mình phải làm sao đây à, Ê, có khi nào mình bị đuổi tại vì nó tưởng tụi mình là đồ chơi không? Nè, tụi mình nhỏ xíu mà à, à, Tôi không biết nữa nhưng mà À đúng rồi, tôi biết cách rồi là con Husky này á nó nó nó nó nó là con nít nhưng mà chẳng qua là nó biến to thôi bây giờ bọn mình chỉ cần lấy đồ chơi đâu mình dụ nó là là chắc chắn là là, là sẽ được có ai mang đồ chơi không hồi nãy ở nhà trẻ có ai mang đồ chơi không đồ chơi hả trời ơi may quá tôi có đem nè ba ơi trời nó đuổi giật tôi kìa đây đồ chơi đồ nè đặt ra đặt ra đặt, đặt ra đặt ra đây nè đồ chơi nè đó đồ chơi đặt chơi đồ chơi luôn ê Husky ơi Haki ơi em nhìn nè quá trời đồ chơi nè Lại lại lại đây chơi đồ chơi bọn anh chị nè Haki ơi Trời đừng đuổi em chị nữa Cố lên Cái đồ chơi nha Đồ chơi nè đồ chơi nè Trời ơi khỏi khỏi kìa À khỏi rồi Ui Ui bé nhỏ rồi kìa Ui hay quá hay quá rồi xong nó thích đồ chơi rồi nó biến nhỏ lại kìa ui ôi trời ơi đúng mệt luôn á bắt được con này đúng mệt luôn á trời ôi thôi rồi ok bạn ơi cuối cùng thì bọn mình cũng đã bắt được Husky rồi con Husky và bọn mình cũng đã thu phục được nó rồi bây giờ mệt bọn mình quá. sẽ đem nó về nhà trẻ của bọn mình nha trời ơi mệt quá à, đi thôi hôm nay mệt quá let's go Rồi ok Chúc mừng chúc mừng bé Huggy đáng yêu Đã đến với nhà trẻ quái vật của Phong Cận TV đẹp trai Và từ bây giờ em sẽ được sống ở đây Vui chơi có rất là nhiều đồ chơi cho em luôn Sắp tới đây anh sẽ kiếm thêm những người bạn quái vật nữa Để có thể có thêm bạn cho em chơi chung được không Được không hả em em bé Huggy À Ôi, trời ơi nó vui dễ thương quá à. Cảm ơn được chơi bạn à, Ok được rồi thôi em đi chơi đi Huggy em đi chơi đi à, Ai, chơi chơi đồ hàng đi nào Thích nha thích nha Trong này hơi bị nhiều nhiều đồ chơi luôn đó Được rồi, ok bạn ơi Vậy là trong tập này Mình đã có thể kiếm được một em bé Huggy vô cùng đáng yêu cho nhà trẻ quái vật của mình Thì có bạn nào thích cái nhà trẻ quái vật này không Và thích em bé Huggy này không Thì đừng